Xin chào tất cả anh em ba miền Bắc Trung Nam đang xem cái video của tôi ngày hôm nay Thì để đến video ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu anh em những công nghệ đồ bịp hiện đại trong cái bộ môn chơi bầu cua và cái bộ môn chơi tài xỉu hiện đại nhất của công ty chúng tôi để nói về những sản phẩm đồ bịp đánh bầu cua và cái đồ bịp đánh tài xỉu của công ty chúng tôi đã ra mắt và giới thiệu trên thị trường trong cái thời gian vừa qua thì không thể kể đến những cái bộ hột báo dung tài xỉu nắp camera tàng hình tài xỉu nắp âm dương đĩa khiển bộ hột nặng tài bộ hột nặng xỉu bộ hột bão và những cái bộ hột bầu cua báo dung hoặc những đĩa khiển bầu cua hoặc những nắp camera bầu cua đấy thì để tiếp nối những thành công trên những dòng sản phẩm đồ bịp công nghệ hiện đại nhất của công ty chúng tôi thì để đến video ngày mai tôi sẽ giới thiệu anh em hai công nghệ đồ bịp về đánh bầu cua và cái công nghệ đồ bịp về đánh tài xỉu thì tôi đảm bảo anh em với hai công nghệ qua mặt mọi sân chơi thời thợ này anh em mình đến sân chơi anh em sẽ thành trở thành người chiến thắng và cái ưu điểm của nó ấy, là mình đến sân chơi sòng sới mình không cần phải luôn bất cứ cái đồ đạc vào sân chơi mình mới đánh mình được mà khi anh em ra về anh em mình không ai bị nghi ngờ hay phát hiện gì là anh em sử dụng sản phẩm đồ bịp hiện đại như vậy và cái ưu điểm tiếp theo là có thể cơ động có thể đánh trên mọi sòng bầu cua và cái mọi sòng tài xỉu ở đâu có sòng bầu cua và cái ở đâu có sòng tài xỉu anh em chỉ mang một duy nhất một cái chiếc máy nghe đến sân chơi là anh em mình có thể đánh bịp được và hai dòng sản phẩm đồ bịp hôm nay tôi muốn giới thiệu anh em có tên gọi là máy nghe hột chơi bầu cua và cái máy nghe hột chơi tài xỉu đây là cái máy nghe hột chơi bầu cua này ở đây là cái máy nghe hột chơi tài xỉu ấy và công ty chúng tôi đã ngụy trang trực tiếp chiếc chiếc điện thoại trắng đen này để khi mình đánh không bị nghi ngờ hay phát hiện gì nhá thì tôi sẽ test luôn về cái sản phẩm đồ bịp đánh tài xỉu và sau đó tôi sẽ test về sản phẩm đồ bịp đánh bầu cua để các em mình thấy cách chơi cách sử dụng rất dễ dàng người mới chơi hoặc người chơi lâu rồi đều có thể va vấp và sử dụng sản phẩm đồ bịp này một cách thành thạo nhất em nhá đấy thì đến video ngày hôm nay tôi đã chuẩn bị sẵn qua những cái đĩa cái nắp và quân hộp để quay video cho anh em thì chứng minh là đồ quay video là đồ xanh chín đồ chợ thì tôi sẽ thả những quân hộp này vào cái cốc nước muối rất là mặn thì những quân hộp nào nổi thì đó sẽ là những quân hộp chợ còn hộp nào chìm thì đó là những con hộp bịt em không nên chơi và không nên sử dụng nhá rồi sẽ lấy cũng nhiên ba hộp để quay video cho anh em nói về độ chuẩn xác của cái máy nghe này thì sau đây tôi sẽ phân tích cho anh em mình nắm bắt thêm để mình hiểu rõ thêm em nhé lau khô tôi sẽ lau khô cái bộ con hột này đi này lau khô con hột này đi thì em trên màn hình đây là cái thanh nâm châm rất là mạnh nhá đấy thanh nâm châm này nếu thử qua đồ bịp nó hít chặt hơn đồ thường đồ chọn nó không hít không hít tí nào nhé những cái nắp này đấy là ok luôn và cái bước cuối cùng là sẽ soi đèn qua chiếc điện thoại để anh em an tâm thêm là đồ quay video của công ty chúng tôi là hoàn toàn tôi sử đồ chọn đồ xanh chín hoàn toàn xoay xuyên luôn nhá đấy một hột này hai hột này và ba hột này thì các bước thử hột thử nắp thử đĩa xong sau đây về cách thức sử dụng nó tôi nó sẽ cũng nói thêm một sơ qua cái máy nghe hột tài xỉu này thì mình đến sân chơi sòng sới mình bật máy khởi động một đến ba tay đánh đầu tiên máy nó sẽ ở để chế độ phân tích để nó nghe tiếng của quân hồ tài xỉu khi nó rơi xuống đĩa và tôi nói thêm là cái máy nghe này nó có thể nghe tất cả chất liệu các quân hột tài xỉu ví dụ như quân hột bằng gỗ quân hột bằng nhựa quân hột bằng kim loại khi hột bịp cũng được hột báo dung hột nặng tài hột nặng xỉu hột bảo đấy cứ làm sao cái khi quân hột nào nhà cái người ta xuống phát ra cái tiếng kêu khi nó rơi xuống đĩa máy nó sẽ nghe phân tích và sẽ bao dung như biết có tài hay có xỉu để anh đánh nhá ấy thì một đến ba tay đánh đầu tiên máy nó sẽ ở ở để ở chế độ phân tích từ tiếng thứ tư đi sau khi nó đã phân tích và nghe rồi nó sẽ chuyển sang chế độ báo dung để báo cho biết có tài hay có xỉu để đánh à, độ chuẩn xác của cái máy nghe hoặc tài xỉu này đạt chuẩn xác là 90 phần trăm những tiếng nào không dung hoặc là dung chập tròn thì mình không đánh vì những tiếng đó máy chưa nghe chưa phân tích được bằng thực tế sau đây tôi sẽ đánh cho anh em qua một vài tay đánh dưới thức tôi sẽ làm tay em tay con và tôi xin nhắc lại là cái sản phẩm máy nghe một tài xỉu này rất thích hợp cho em đánh làm tay em tay con và có thể đánh trên mọi sân chơi sòng sới được em nhá tôi bật máy khởi động một đến ba tay đánh đầu tiên thì máy nó sẽ ở để chế độ phân tích anh chỉ cần sóc xong để một đến 3 giây để máy nó phân tích thôi tôi mở anh em xem tiếng đầu này tài này tiếng thứ hai này xỉu à, xin lỗi nhá tiếng hai mở này tài tiếp này tiếng thứ ba này tài tiếp này đấy thì sau khi đã 3 tiếng xong máy nó sẽ chuyển sang chế độ báo dung để báo trực tiếp là có tài có xỉu qua chiếc máy nghe này thì sau đây tiếng thứ tư đó tôi sẽ sắp luôn cho anh em vì tiếng này nó chuyển sang chế độ báo dung rồi tôi sẽ sắp loạn lên luôn nhé ở như tiếng này máy báo tôi biết là có xỉu mở lắp tiếng này là có xỉu này có xỉu em nhá bốn bốn một chín điểm xỉu rất là chuẩn xác kết tiếp cho anh em này như tiếng tiếp theo này máy nghe hột bầu cua nghe à, nghe, máy nghe hột chơi tài xỉu nghe và báo tôi biết là có, có tài nhá mà lắc tiếng này là có tài này có tài nhá 336 12 điểm tài tiếp tiếp cho anh em này như tiếng tiếp theo này máy nghe tài xỉu báo tôi biết là có xỉu nhá chắc chắn anh em là có xỉu này mở này có xỉu em nhá 116 Đấy, 8 điểm xỉu test tiếp cho một vài tay đánh nữa này như tiếng tiếp theo này thì máy báo tôi biết là có tài nhá bán nhà bán cửa đi anh tài cái này này có tài nhá 661 13 điểm tài Đấy, test tiếp cho em tiếng nữa em nhá Đấy, như tiếng này thì máy nghe nghe phân tích thì chưa báo dung vì những tiếng này là chưa chưa nghe chưa phân tích được nên mình không đánh nhá tôi mở cho anh em xem tiếng cuối cùng này ấy tài nhá ấy tôi tắt máy đi và sau đây tôi sẽ test với sản phẩm đồ bịt là máy nghe hột bầu cua đấy thì cách thức sử dụng của máy nghe hột chơi tài xỉu thì anh em đã thấy độ chuẩn xác của nó rồi rất là đơn giản luôn thì đây là cái máy nghe hột đánh bầu cua này thì nguyên lý hoạt động cái máy nghe hột bầu cua này rất là đơn giản thôi mình chỉ đến sân chơi sòng sới mình bật máy khởi động cũng giống như cái máy nghe tài xỉu cái máy nghe bầu cua này mình bật máy khởi động để một vài ba tay đánh đầu tiên máy nó sẽ đỡ chế độ phân tích để nó nghe cái tiếng quân hột bầu cua khi nó rơi xuống đĩa vì mỗi mặt của một hột bầu cua tùy từng bộ ấy nó sẽ có nhịp nặng nhẹ khác nhau khi nó rơi xuống đĩa và nó sẽ tạo ra những cái âm thanh khác lạ vì mình nghe tai thường không thể nào nghe được nhưng với cái máy nghe hột bầu cua này đã được gắn chip xử lý nghe tất cả chất liệu các con hột bầu cua hoặc quân hột bằng nhựa quân hột bằng giấy quân hột bằng xốp hoặc kim loại bất cứ quân hột nào khi nó tạo âm thanh nó xuống đĩa máy nó sẽ mất một vài ba tay đánh đầu để nó phân tích thôi sau khi đã phân tích rồi nó sẽ chuyển sang chế độ báo dung và sẽ báo trực tiếp là biết có con gì để mình đánh tôi sẽ test luôn cho anh em thì đến video này tôi đã chuẩn bị cái bát cái đĩa và những quân hột để quay video tôi sẽ lấy ngẫu nhiên bao hộp để quay video cho anh em xem em nhé đây ba hột rồi thì đây là cái thanh nâm châm này đây là cái thanh nâm châm này thanh nâm châm này thì hít rất là mạnh luôn nếu thử qua đồ là đồ bịp nó hít mạnh đồ thường đồ chợ không thể nào hít được quay video xong trên cái những bộ quân hột này tôi sẽ bóc nát cái quân hột này ra để chứng minh là đồ quay video là đồ chợ đồ xanh chín đấy cái bát này thử luôn cho anh em này hoàn toàn không hít tí nào luôn đấy thì các bước thử hột đã xong sau cái cách thức sử dụng cái máy nghe này thì tôi đã nói qua anh em rồi để anh nắm bắt rồi và cái độ chuẩn xác của cái máy nghe hột bầu cua này đạt độ chuẩn xác là 90 phần trăm em nhé tôi bật máy này tôi đánh luôn anh em một đến ba cái đánh đầu tiên thì máy nó sẽ để chế độ phân tích đấy nên nó chưa báo dung được anh em xem nhé bầu cua cá ấy như tiếng thứ hai này mở cho anh em xem này hai nai và một gà tiếng thứ ba này mở này bầu cua cá đấy từ tiếng thứ tư đi máy sẽ chuyển sang chế độ bao dung rồi sẽ báo trực tiếp cho mình biết có con gì tôi sẽ để con này ra đây để nó là con gì tôi sẽ báo cho anh em biết sắp loạn luôn luôn nhá như tiếng đầu tiên này máy báo tôi biết là có chai bầu nhá đây chai bầu đây chắc chắn là có chai bầu này mở bát này có bầu không nhá một bầu một cá một gà rất là chuẩn xác kết tiếp cho anh em này tiếng tiếp theo này máy nhà hột bầu cua báo tôi biết là có con cá đây mở bát là có con cá này đây mở bát cái này có con cá này có cá nhá hai cá và một chơi bầu đấy, đánh một được hai đấy, những tiếng nào mình đánh một mình được hai được ba thì mình nhân tiền hai nhân tiền ba rất là thích luôn sóc mạng luôn này tiếng tiếp theo này máy nghe báo tôi biết là có chơi bầu đây chắc chắn anh em có chơi bầu này mở này có bầu nhá hai bầu và một tôm rất là chuẩn xác tiếp tiếp cho anh em này đấy tiếng này thì máy nghe nghe vào không báo không báo thì những tiếng không báo là máy nó chưa nghe được nên mình không đánh em nhá mở cho anh em này tôm bầu cái đấy tôi sóc nó luôn vừa tôi sóc nó làm sao tôi sóc nhẹ một cái như thế này máy nghèo bầu cua báo tôi biết là có con gà Đấy, 100 trăm có con gà này mở bát cái này là có con gà này có gà nhé một gà một cua một cá rất là chuẩn xác tôi tắt cái máy nghe đi đấy thì như đầu tôi đã nói là kiểm chứng và chứng minh là đồ quay là đồ chợ đấy tôi sẽ bóc nát cái quần hộp này ra đấy cách thức sử dụng của hai cái sản phẩm máy nghe hộp chơi tài xỉu và cái máy nghe hộp chơi bầu cua này thì rất là đơn giản thôi anh em nhé người mới chơi người mới va vấp hoặc người chơi nâu về hai cái đồ đánh bầu cua với đồ đánh tài xỉu này đều có thể va vấp và sử dụng một cách thành thạo hai sản phẩm đồ bịp này ba con hộp tôi đã bóc nát rồi em nhìn chưa hoàn toàn là hộp bình thường luôn đấy thì cái máy nghe này thì em đã thấy cái độ chuẩn xác của nó rồi và nó có thể nghe tất cả chất liệu con hột hột trợ hay hột bịt nó đều nghe được nhá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 ấy đều gấp đều hack và lập trình tất cả game này để giúp đỡ những em nào đang thua tha anh em mình có thể giành được chiến thắng anh em mình có thể kiếm tiền trên cái sòng chơi sân chơi game trên điện thoại ấy trên đây là tôi đang có ba cái phần mềm của bản game bầu cua sóc đĩa tài xỉu thì à, tiện đây tôi giới thiệu tất cả anh em từ bản một thì à, về những bản game này thì à, công ty tôi đã lập trình ra nên là cái độ chuẩn xác của nó tuyệt đối là 100% trăm anh em đến sân chơi anh em sử dụng bản game này anh em đánh 10 tiếng chuẩn xác cả 10 100 tiếng chuẩn xác cả 100 luôn ấy về bầu cua thì nay anh em mình có thể biết được chuẩn xác nó sẽ ra con gì trước khi sóc đấy còn về sóc đĩa thì ờ, với tài xỉu thì anh em mình có thể biết được trước là chặn nó ra chặn hay ra nẻ và biết được trước nó ra tài hay là ra xỉu và anh em mình có thể biến từ chẵn qua nẻ và từ nẻ qua chẵn và từ tài qua xỉu và từ xỉu qua tài một cách rất là dễ dàng đấy đi cái bản đầu tiên đấy, tôi muốn giới thiệu tất cả anh em nó là cái bản game ờ, tài xỉu ấy, cao cấp mới nhất năm 2020 mà cơ sở trung tâm tôi đã lập trình ra đấy thì tiện đây tôi giới thiệu cho tất cả anh em những anh em nào đang thua trên những bản game này thì anh em hãy liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hiển thị trên màn hình của cơ sở trung tâm tôi để nhân viên trung tâm chúng tôi sẽ tư vấn và giúp đỡ anh em sở hữu một cái phần mềm để anh em vào xong sớm chơi anh em đánh anh em sẽ giành chiến thắng đây đây là bản tài xỉu rất là mới đây mới nhất năm 2020 đây thì bản này là do cơ sở trung tâm trung tâm tôi lập trình ra đấy bây giờ tôi test luôn anh em này như tiếng này này một trăm tiếng này ra tài này anh em này mở này ok anh em này ra tài này 11 điểm này 641 này 100 trăm và tiếp theo ra tài tiếp này mở này ok anh em này 12 điểm này 642 12 điểm tài 100 trăm đấy, ván thứ ba ra tài tiếp anh em nhá mở này ok anh em này 12 điểm này 651 12 điểm tài đấy, rất là chuẩn xác luôn đấy tiếng thứ tư này 100 trăm này tiếng này e xỉu em nhá bao tiền cho anh hết là xỉu tiếng này làm cả người vào xỉu tiếng này này mở này ok anh em xỉu này 9 điểm 2 1 6 9 điểm xỉu anh em nhá 100 trăm và tiếp theo là cho tài anh em này mở này ok anh em này 12 điểm tài 6 5 1 tài 12 điểm kỷ niệm anh em tiếng, tiếp theo này tiếng tiếng cuối này của cái bản game tài xỉu này này 100 trăm ván này là xỉu anh em nhá bao tiền tôi đánh hết là xỉu thứ này làm cả người vào, xỉu luôn này mở này ok anh em này 6 điểm xỉu ai bốn một một sáu điểm xỉu đấy thì anh em theo dõi video ấy giờ vừa rồi tôi test cho anh em tầm 5 à, đến 7 tiếng thì cái độ chuẩn xác của bản game là do cơ sở trung tâm tôi lập trình ra thì cái độ chuẩn xác của nó tuyệt đối là 100 trăm anh em nhá đấy sang bản game thứ hai là bản game bầu cua đấy bản game này thì à, tôi có thể biết được trước kết quả nó sẽ ra gì trước khi sóc luôn đấy và anh em mình phải tránh né mỗi một ván anh em mình có thể tránh né hai con ví dụ nó ra con nai con bầu nhiều anh em mình không muốn cho la la con bầu nữa thì anh em mình có thể bấm tránh né đấy thì 100 trăm ván tiếp theo nó sẽ không ra online anh em mình muốn né bao cái đấy, anh em cứ chỉ việc bấm thôi nào nó tránh né thì anh em hai con ấy mãi mãi không được ra anh em nhé đấy bắt đầu tôi test luôn cho anh em này nai gà cá đấy à, ờ, anh em mình có thể biết được trước kết quả quán tiếp theo nó sẽ ra gì như tiếng này nhé chưa sóc anh em này mở đủ pad này 100 trăm này ván này nó sẽ có cua anh em nhá ván này nó sẽ có cua này đấy mở này ok anh em này có cua này một cua này một gà một bầu anh em thấy chưa rất là chuẩn xác luôn đấy một cua một gà một bầu này thì 100 trăm này ván tiếp theo này đấy tôi đánh 100 triệu vào uh, con ờ, cá này mở này ok anh em có cá này một cá và hai nai đấy một cá và hai nai thì một trăm trăm bán tiếp theo nó sẽ có con bầu anh em nhá bao tiền nó hết bầu này mở này à, sóc này mở là có bầu này ok anh em có bầu này một bầu một tôm và một gà đấy, rất là chuẩn xác luôn một bầu một tôm một gà thì một trăm trăm ván tiếp theo nó sẽ có nai anh em nhé mở này ok anh em này có nai này một nai một cá một bầu à quên một nai một cua một bầu này một nai này một cua một bầu này thì một trăm trăm này ván tiếp theo này nó sẽ có cua anh em này sóc này đấy bao tiền đánh vào cua này làm cả người vào cua luôn em nhá mở này có cua luôn này hai cua một nai em chưa rất là chuẩn xác luôn kỷ niệm anh em tiếng cuối này đấy là giới thiệu tiếp cho anh em sang khoản game thứ ba Ừ. là bản game sóc đĩa hai cua một bầu đấy thì 100 trăm đấy ván này nó sẽ có cá anh em nhá làm cả người một cá thế này này mở này ok anh em này có cá này một cá hai gà anh em chưa rất là chuẩn xác luôn đấy thì sang bản game thứ ba tôi muốn giới thiệu tất cả anh em đó là bản game sóc đĩa đấy thì bản game sóc đĩa này anh em đánh anh em có thể biết được trước kết quả nó sẽ ra chẵn này ra nẻ đấy và mình có thể biến đổi từ chẵn qua nẻ và từ nẻ hóa chẵn một cách dễ ra đấy khi em sở hữu những phần mềm này thì anh em vào sân chơi sòng sới anh em mình sẽ là người giành chiến thắng là tuyệt đối là 100 trăm anh em nhé đấy như tiếng này 100 trăm tiếng này chặn này mở này ok này tứ tử anh em này đấy, chặn nhá 100 trăm này ván tiếp theo này mở bát này là chẵn tiếp này mở này ok anh em này sắp đôi anh em bây giờ rất là chuẩn xác luôn những phần mềm phần mềm mà do cơ sở trung tâm tôi lập trình ra đấy để giúp đỡ anh em có thể kiếm tiền đấy thì cái độ chuẩn xác của nó tuyệt đối là 100 trăm luôn đấy 100 trăm và tiếp theo là chặn tiếp này mở này ok anh em này vẫn là sấp đôi anh em chưa rất là chuẩn xác luôn đấy làm cả người mà chẵn tiếp này vẫn là sấp đôi anh em này đấy chặn tiếp này anh em này sấp đôi tiếp này đấy bạc cầu này đấy rất là chuẩn xác luôn chặn tiếp này vẫn là sấp đôi anh em chưa rất là chuẩn xác luôn đấy, những bản game này là cơ sở chúng tôi làm ra đấy độ chuẩn xác của tuyệt đối luôn anh em nhá 100 trăm này và tiếp theo con nẻ này đấy làm cả người con này mở này ok anh em ba đen đấy rất là chuẩn xác luôn đấy bao tiền đánh hết chặn như này kỷ niệm anh em tiếng cuối này mở này 100 trăm là ra chặn nha anh em nhá mở này ok anh em sấp đôi đấy thì vừa rồi là tôi đã giới thiệu tất cả anh em ba các bản game bầu cua sóc đĩa tài xỉu đấy, cao cấp mới đây là phần mềm mà lập trình trên cái máy điện thoại sẽ giúp đỡ anh em mình phải thể giành chiến thắng em mình có thể kiếm tiền trên tất cả các sòng sới sân chơi game bầu cua sóc đĩa tài xỉu điện thoại đấy cun bet này là tất cả các uh, phần mềm game online game đổi thưởng đấy, cơ sở công ty chúng tôi sẽ có thể tạo cái phần mềm đấy, hack để cho tất cả anh em này sở hữu anh em để kiếm tiền đấy những bản game này đấy, những anh em nào mà chơi xanh chín anh em chơi 5 năm thì không bao giờ anh em có thể giành chiến thắng được đấy anh em mình muốn giành chiến thắng thì anh em bắt buộc anh em sở hữu cái phần mềm của nó anh em đến xong đến sới đến chơi thì anh em mình mới có thể kiếm tiền được đấy ba bản game mà tôi vừa giới thiệu tất cả anh em là cái độ chuẩn xác của nó đều tuyệt đối được 100 trăm anh em nhé đấy. trung tâm tôi chung công ty tôi có thể cung cấp cu lập cho anh em và cung cấp những phần mềm bản hack cho tất cả anh em để anh em mình có thể giành được chiến thắng đấy thì là anh em nào cần quan tâm thì anh em cứ liên hệ trực tiếp tôi qua cái số điện thoại hiển thị trên hình hoặc là qua trực tiếp qua công ty chúng tôi à, một cơ sở một ở bến xe đông sài gòn cơ sở hai ở bến xe mini hà nội anh em cứ gần cơ sở càng nào thì qua trực tiếp cơ sở càng lấy test thử trực tiếp anh em nhé bất cứ những bản game những phần mềm game nào cơ sở chúng tôi cũng thể giải đáp được cho anh em có thể cung cấp được cho anh em giúp anh em mình phải kiếm tiền thì à, ngoài bản game này thì à, cơ sở công ty chúng tôi có thể ừ, ừ, có tất cả thiết bị đồ chơi gian lận và cờ bạc bịp là bầu cua sóc đĩa tài xỉu bài lá và máy điện thoại đánh bài Đấy, tất cả những thứ gì liên quan cờ bạc đỏ đen cơ sở chúng tâm tôi đều có thể giải đáp cho anh em đều có thể giúp cho anh em phải kiếm tiền được em nhé Đấy. thì là cái thời lượng video cũng không có nhiều anh em ờ, nào cần thì cứ liên hệ trực tiếp tôi qua số điện thoại hiển thị trên hình và qua trực tiếp ờ, công ty chúng tôi Đấy, hai cơ sở một ở bến xe miền Sài Gòn hai ở bến xe Minh Hà Nội